Minh Toàn à, xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác ạ Hiện tại là Minh Toàn đang à, lưu thông à, từ phía Hòn Gai sang phía Bãi Cháy ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Và đây là chúng ta đang đi lên lên cầu Bãi Cháy quý bà con Wow, có anh thanh niên đi xe nguy hiểm quá Đi ngược chiều nguy hiểm quá là con Trên cầu thì đi xe là không được quay xe rồi Chưa nói là đi ngược chiều nữa Thì rất là nguy hiểm Minh Toàn phết nữa là Minh Toàn không để ý là Minh Toàn cũng đâm ờ, rồi Đây là có thanh niên đây nữa Đi ngược chiều và trước mặt uh, chúng ta là cái uh, khu Yết Kiêu đây cái khu uh, Yết Kiêu để lên được cầu bãi cháy thì, thì chúng ta phải đi qua các cái cầu dân ví dụ như đây cũng là một cái cầu dân à, mà trước khi mà lên cầu bãi cháy à, Minh Toàn xin phép đi vào cái màn phía trong này và đây đây là cầu bãi cháy à chưa đây mới là cầu dân số 5 và đây bắt đầu từ đây là cầu bãi cháy với bà con ạ cầu bãi cháy có nhiều cái câu chuyện uh, xung quanh cầu bãi cháy mà quý bà con có bác cũng có thể uh, tìm uh, hiểu ở trên mạng có rất là nhiều câu chuyện đi trên cầu bãi cháy này nếu mà quý bà con những ai mà chúng ta sơ độ cao thì tốt đó là chúng ta không nên nhìn xuống dưới bởi vì xuống dưới sẽ làm cho quý bà con cô bác chúng ta đi ờ, sẽ không vững được tay lái và đây mến thưa quý bà con đây là một cái khu về cầu bãi cháy Đấy đây và mình toàn đứng ở đây mình toàn quay một chút đây xa xa đầu kia là có một cái cảng tàu kìa Đó. đây là cầu bay cháy của bà con này cầu bay cháy chiều dài cầu là 903 m hoàn thành ngày tháng 11 năm à, 2006 nguồn vốn là GBEC Đó. giờ mời quý bà con à, cùng bên toàn chúng ta đi xuống dưới cầu nhé đây tức là con nhìn cái biển báo đây nếu mà chúng ta đi thẳng chúng ta về Hà Nội còn chúng ta rẽ phải là chúng ta xuống cái khu du lịch của bãi cháy à, khu Hà Long Bay đấy nhưng mà ở đây mình Toàn xin phép đi thẳng còn ở khu Hà Long Bay thì mình Toàn là à, sẽ quay những cái video gửi đến quý bà con của bác và đã và đang có một số cái video rồi để gửi đến quý bà con của bác rồi thì à, nếu quý bà con cô bác anh những ai mà quan tâm à, đến Hạ Long nói riêng hay Việt Nam nói chung thì rất mong quý bà con cô bác hãy nhấn nút đăng ký kênh để là người đầu tiên được thông báo và người đầu tiên được xem những video thú vị cái nút, đăng ký này nó nằm ở bên uh, phía tay uh, phải nó có chưa đăng ký miễn phí đấy bà con cô bác cái khu này của Hạ Long mà khu này cũng ờ, đang xây dựng và đang hoàn thiện cũng là nó ta đang lưu thông trên ờ, phường Bãi Cháy đoạn đường này là thuộc phường Bãi Cháy rồi và từ đây mà về đến Uông Bí là nó hơn 30 km cứ bà con ạ và đây là một trong những cái đoạn đường mà đang làm đường thì sau này cái đường này cũng là một cái tuyến đường ờ, khá là giống của Hạ Long có khả năng là ờ, đoạn đường này là giống nhất ở Hạ Long sau này nó hoàn thành đây là có cái khu công nghiệp à đây là cái cảng Quảng Ninh À, đổ xăng cái nhưng mà mình toàn đang quay video thành thôi mình toàn à, để đổ xăng sau vậy cái à, tuyến đường này sau này nó sẽ là gồm 12 làn đường quý bà con ạ mỗi bên 6 làn một hai nó mở rộng ra thành 12 làn đấy và về với Hạ Long thì chúng ta khi mà chúng ta thưởng thức ẩm thực là chúng ta thưởng thức ờ, các cái món ăn về hải sản chủ yếu là về hải sản rất là nhiều Wow, cái xe chạy nguy hiểm quá Kính thưa các anh à, và các cái à, bạn thanh niên Ở à, trước mặt chúng ta là cái khu phố mà thu hút rất là nhiều bánh mày râu về với khu phố này Đây là khu phố mà gọi một cái tên nó mi nhiều hơn Đấy là khu phố giải trí dành cho đàn ông nó nằm ở bên kia đường chứ bà con ạ chứ không phải nằm bên này đường đâu đây phía bên này đường cơ chứ phía bên kia đường cơ đấy các cái quán cà phê này ở nơi mà biển nhỏ nhỏ này rồi à, rẻ khát này gối đầu này Đấy. đây là những cái uh, điểm mà giúp cho cánh đàn ông làm thu hút cánh đàn ông khi uh, đến bãi cháy này có những tên rất là nhiều rồi, nhớ bia này rồi uh, bia nhớ này <laughs> mộc lan này ban ngày thì các à, bà con của bác à, không thấy được nhưng mà ban đêm thì người ta gọi à, cái khu phố này là khu phố đèn đỏ hay là khu phố đèn mờ bởi vì trong quán là họ họ bật những cái đèn mờ mờ ảo ảo có các em xinh đẹp ngồi trong đấy thành ra là người ta gọi là đèn đỏ và đèn mờ là như thế Đây, cung đường này đang làm, các bạn bác nhìn không? Rất là biết